Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Trở lại với ờ, hoàn cảnh của ờ, hai bé mồ côi Bé Tú và bé Quyên Thì hôm trước Phước đã ghé và cũng đã chia sẻ về hoàn cảnh của hai bé cho cô chú, anh chị biết Thì hôm nay Phước cũng nói lại sơ nha Là hai bé tại sao mình gọi là hai bé mồ côi tức là ba của bé thì ra đi đột ngột bỏ lại hai bé cùng với à, bà nội và mẹ bé thì đã bỏ đi à, từ rất lâu rồi khi mà hai bé còn nhỏ và đây là anh Phúc ảnh cũng vừa mới mất chắc cách đây chắc ờ, cũng khoảng cỡ mấy tuần rồi dạ tháng rồi một tháng rồi hả bà dạ tháng, con tháng con chào bà nha dạ. dạ như bà ba phải không bà ba rồi chào hai con nha chào chú ừ ngoan à, bé nào là bé tú nè ta chưa chú quên rồi này là bé tú phải không rồi bên đây là quyên à, hôm nay thì con ghé thì uh, cũng báo cho bà một uh, cái uh, tin cũng uh, vui uh, là cũng uh, đã gần đủ kinh phí để sửa nhà cho bà nhưng mà chắc chắn là con sẽ về và con xin thêm thì uh, để cất sửa lại căn nhà là cô chú anh chị dạ. nhìn thấy rõ đây đây là cái ờ, căn nhà căn nhà này hồi ở clip trước á, là không có cái này luôn nha cái ton này cô chú anh chị nhìn nè nó rất là khác biệt so với cái dàn ton bên đây tại vì ton bên đây á, là ton cũ nè rồi ở đây thì ờ, được uh, như là mạnh thường quân người ta hỗ trợ để dừng ở trước lại nền thì chỉ là được có mấy cái miếng gạch tàu ở trước thôi còn trong đây thì à, nấu nướng nè che được có gì thôi rồi mấy ờ, mấy bà cháu ngủ ở đây thì uh, ờ, Phước cũng uh, uh, cho cô chú anh chị biết được hoàn cảnh như thế và cũng mong là cô chú anh chị tiếp tục hỗ trợ cho bé Tú và bé Quyên để hai bé có thể uh, sửa sang lại căn nhà thì uh, Phước uh, tính dự tính làm cái căn nhà là như thế này uh, mình cũng lên như các những căn nhà mà Phước đã cắt á mình uh, cũng sẽ lên để cái đồ xuống đi liền rồi cầm cái uh, máy quay giùm anh ờ uh. đây bước cũng sẽ lên là một ờ, một mét tường nhưng mình lên tường tới đây sau đó thì mình dừng ton đó mình dừng ton rồi mình sẽ làm một cái dách như vậy rồi ờ, nhưng mà đất ở đằng sau này là của ờ, bà nội cũng còn dư tại vì hồi xưa là không có đủ tiền như là nhà nhỏ thì mình có nhiều ton cây mình dựng thôi ở sau thì mình có thể làm kéo dài thêm một xíu nữa Phương sẽ làm cái phòng cho hai bé kèm theo nhà vệ sinh luôn mình đào cái nhà vệ sinh cho hai bé đi tiện chứ giờ không, không có nhà vệ sinh nữa còn hai đứa con gái nữa rồi nữa mà lớn lên tí xíu nữa thì lại nguy hiểm phải có nhà vệ sinh ngoài cửa đâu nữa là cô chú anh chị nhìn không có cửa luôn nha chỉ là một miếng tấm cao su để che lại cái đó che lại về gọi này là nhìn ra đường che lại thôi rồi mình lấy mình làm một cái dách ở mặt này là mặt tường rồi mình làm cái trái trước rồi lại cho mấy bà cháu ờ, có thể uh, như là có một nơi ấm cúng để ăn tết thì à, phước cũng có nhờ cái chị ở địa phương đây hỏi thầy thợ dùm chị chị chị chị mình ờ, vô đây giùm em cái luôn nha à, ở đây là mình cũng có thợ phải không chị à, chị đây à, nè chị ngồi đây đi chị chị đây là hàng xóm ở đây dạ, dạ. chị tên gì ạ tên uh, út chị út ha ừ. dạ thì à, thầy thợ ở đây á, thì ở đây chắc có lẽ là em nhờ chị à, sau đó hỏi giùm em làm theo như cái cái mà nãy giờ em nói đó à, bao nhiêu tiền thì báo lại với em để em biết xác định chính xác hay bây giờ hôm nay thì chắc cũng là khoảng ờ, cuối tháng 11 ờ, rồi gần tháng 12 rồi, chắc còn một khoảng một tháng nữa Tết nếu mà làm kịp thì mình làm trong Tết luôn còn còn không kịp thì có thể là qua Tết mình mới làm thì mùng 9 hay là 19 gì đó thì chị hỏi thầy thợ đây dùm em rồi dạ. cũng nói chuyện với họ là hoàn cảnh của hai bé thì chắc thầy thợ ông giọng này cũng biết rồi dạ. dạ thì có gì chị liên hệ với bé Trâm á dạ cho cho em uh, biết được có thể cất được hay không dạ thì sao chị dạ đồng ý nếu mà thầy thợ lúc này á, tết quá trời ai cũng gấp hết trơn á, rồi đi làm hết trơn không có được ai rảnh hết trơn á. Dạ. để chiều coi coi nếu mà kêu ai được thì ờ, cho hay còn nếu không được thì chắc qua tết dạ qua tết ha dạ. thì uh, như uh... Phụ, vàng quá trời vậy <laughs> dạ vàng vàng vàng vàng bãi gác vàng dạ, bãi gác hả lụm. hả thì vàng giả phải không yeah. Dạ. <laughs> anh đây được mấy tuần rồi đó bà ba à, hôm nay tháng mấy ngày rồi à, vậy là chưa được 49 ngày nữa hả yeah. Dạ. chưa nếu mà à quên nữa nếu mà mình sửa nhà cất nhà gì có kỵ không trong trong 49 ngày không à, không, không kỵ ha không à, à mình người dân tộc à, à, bởi vì không có kỵ ha ừ. với lại uh, với lại cất được là mừng rồi ừ, đợi nó qua cơ hội nhà à. cho cháu nó ở là mừng lắm đợi rồi nó qua cơ hội nhờ cộng đồng mạng với nhờ cậu Phước rồi với mấy cậu quan tâm tới là giúp đỡ cho hai đứa cháu này đây là rất là cảm ơn nhiều lắm dạ. à, không biết cái gì để cho tỏ nổi dạ. dốt đây cũng là hàng xóm thôi dạ. Dạ, mừng mẹ, hết lớn mẹ, mẹ mừng hai bé cháu á, ừ. mẹ của hai bé bỏ đi thì bao lâu vậy bỏ hồi nó 3 năm rồi 11 tuổi à. 1 tuổi vậy là bé bé 4 tuổi bé Tú 4 tuổi dạ và bé Nguyên là 7 tuổi 7 tuổi à, 7 tuổi chưa đi học chưa chưa có vậy là hai hai bé là chưa chưa có đi học luôn ờ. Ủa rồi ở đây bên ờ, địa phương mình có hỗ trợ được cái gì Đó, cho cho học không? Hồ sơ coi coi để nó giúp cho nó đi học. À bên địa phương cũng ừ. muốn hỗ trợ cho giúp cho đi học phải không? Dạ cũng Để cho tìm cách ờ, dạ. quan năm mới vô học được. À, nếu mà vậy là gia đình bé là cũng ờ, nghèo thì có thể là được miễn phí, miễn phí ha. Ờ, tới chừng ờ, quan năm vô ờ, mới mới vô tụ vô trước thôi. dạ sẵn ở đây nè quên nữa nói tới nói lui nãy giờ sợ hồi nữa quên cái vụ uh, đồ đồ này uh, gửi cho hai con nè à. như đã hứa đợt trước chú nói chú ghé lại để gửi đồ quần áo cho hai con với lại bánh nè này chú uh, nè đây là cái bánh nè bánh này thôi chắc mình uh, sẵn rồi thôi mình uh, cúng anh cái luôn đi trời đó lỡ rồi có bánh có gì cúng đó đi Ê, anh Phúc phù hộ ờ, phù hộ cho hai con của anh Hồi sống ờ, mận dạ. lúa rồi để chút xíu nó đốt nhang sau còn đây là quần áo nè đó này ờ, áo áo len áo len là áo mới luôn nha nè cái này là cái con nhỏ nè bạn vừa thử nè tú đứng lên đứng lên tú đứng lên sọt vô thử ơi coi con bạn dừa hả chị con bạn dừa chị bạn chị em gì cũng được chứ còn cái này là cái, cái này tú sọt vô đây tú lớn hơn tí xíu nè ờ mấy gì mấy cô <laughs> đây là dép dép này chắc uh... tết chắc mang tết quá đây nè với lại đây mới quần áo nữa nè quần áo này nha dép hai chị em ai bận vừa thì bận ở đây là nè đồ tết nè, cái này là quần áo này là đồ ờ, đồ của mạnh thường quân mà như là họ họ có con á rồi ờ, vẫn còn mới yeah. Dạ. họ thấy hoàn cảnh thấy thương bé hai bé rồi họ chích ra cho còn cái này là đồ yeah. Dạ. mới nha đồ mới ừ. mua nè còn trong bọc luôn có của bà nữa ừ. ô ừ. nè có cái quần jean này nha hai con không biết ai bận dừa nó nói chung là hai chị em là chắc uh, người này không vừa thì người kia vừa, ừ. với lại có mua tặng cho bà nè mấy bộ đồ nè bà dạ. cảm ơn nhiều dạ đồ này thì đồ bé nè ồ đó đồ bộ ấy đồ bộ bằng nhà rồi đồ bằng uh, bằng tết luôn á nè nè con mừng lắm đồ này đồ bằng nè đồ này bằng tết có quần jean luôn nha này hai chị em giờ nói thiệt là chú ờ, cứ lựa cỡ cỡ đó là hai con thì cứ việc tha đọc chưa đọc vô lửa dạ giờ thì mình đốt nhang cho anh phúc cái nha đốt cây cho em ngon luôn mong anh à, phù hộ cho cho hai bé nha sắp à, được căn nhà rồi có chỗ để à, thờ cúng anh khang trang hơn với lại sạch sẽ ấm cúng hơn rồi sẵn đây thì uh, sẵn đây thì con uh, đợt trước đó, có uh, chích ra một triệu khi đầu con ghé thăm bà thì đợt này con chích tiếp là hai triệu con gửi cho bà tại vì uh, nhiều khi á mình cất nhà không kịp thì mình có cái mà để mình ăn tết nè con gửi cho bà cảm ơn cảm ơn cô có chú không ăn Ờ, cũng cảm ơn cộng đồng mạng đã giúp đỡ cho bà dạ. cháu tôi tôi cảm ơn không biết nói gì hơn dạ à, còn cái à, số tiền mà hiện tại phước nhận được để à, sửa chữa à, cách sen à, căn nhà cho hai bé thì cũng được à, gần 50 triệu rồi thì à, hiện tại thì à, đầu vô thì phước tính à, à, giống như là đuối quá rồi mình không có khả năng nổi giống như hai bé cũng kém duyên tuy nhiên à, nhờ sự được thương tình của cô chú thì số tiền cũng à, nói chung nhiều không nhiều mà ít cũng không ít cũng là gần 50 triệu thì bây giờ à, Phước vẫn tiếp tục nhận luôn để hỗ trợ sửa sang lại căn nhà thì nói chung là nó cũng không còn thiếu bao nhiêu nữa đâu mà cái quan trọng là thầy thợ đây ăn rẻ ăn rẻ tí thì nó sẽ đỡ tí vật tư đây nó rẻ tí thì cũng đỡ à, hiện tại ở đây là mình quyền thấy Lai phải không ạ à? à, qua cờ đỏ rồi cờ đỏ cái gì uh, của đạo đọc cái địa chỉ không con cái à, à, nhớ không? À, con à. nhớ đây là cầu số 5 thôi đông thắng đông thắng hả à ở đây là xã đông thắng hả ấp đông thắng xã đông hiệp à ấp đông thắng xã đông hiệp xã đông hiệp huyện cờ đỏ à, à, ấp Đông Thắng, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, ngay cầu số 5. rồi. <laughs> à, có mấy bà cháu à, giữ tiền cẩn thận nha <laughs> rồi à, nữa thì à, con à, liên hệ với à, chị út đây để coi thầy thợ ăn nhiêu à, nếu mà thấy ổn ổn giá thì phước sẽ xuống một lần nữa rồi à, nói với thầy thợ chốt giá luôn nhà này thì phước có lẽ là mình phước phán tại vì à, cận tết thầy thợ phước cũng không có rồi à, nên mới hồi mướn thợ ngay tại địa phương đi cho nó rẻ chi phí dạ tại vì nếu mà thợ con xuống cất xa vậy thì phải lại tốn tiền nữa tốn chi phí ăn ở này nọ giờ thầy thợ ở đây thì nhiều khi cũng đỡ rồi thì chắc có lẽ phước xin kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau và cái danh sách mạnh thường quân thì được trước phước đã up một lần rồi à, thì nữa phước sẽ ghim lại ở phần à, bình luận và sau khi hoàn thành hết cái căn nhà phước sẽ tổng kết và chốt uh, bao nhiêu bao nhiêu và chi phí căn nhà bao nhiêu uh, đã trao bà bao nhiêu và báo cáo cụ thể cho cô chú anh chị à rồi tới bye và hẹn lại giờ sức khỏe nha bà à. trời nói chứ cõi thì con nực dữ lắm trời này đang nóng bạn ơi trời nào lạnh lạnh á hả bận vô nha rồi bye bye cô chú nha